kính chỉnh điện Đấy, 4 kính chỉnh điện quý vị nhá những cái dòng xe van khác thì chỉ có chỉnh điện hai cái à, cánh cửa phía trước thôi Đấy, nhưng mà với cái chiếc xe này thì cả bốn cánh đều chỉnh điện gương điện xi nhan gương la răng đúc Đấy, rồi là đuôi cá phía sau đầy đủ hết quý vị nhá một chiếc xe còn cực chất luôn mới chạy 9 vạn xịn nhá quý vị nhá zin đến từng chi tiết một Đấy, Máy số zin nguyên bản quý vị nhá Chưa một con ốc nào phải động chạm cờ lê mỏ lết Cửa đóng vẫn còn khớp khít Mút chắc chắn và à, cực đẹp luôn quý vị Đấy. Và với cái sản phẩm này chúng tôi cam kết là không đâm đụng Không ngập nước quý vị nhá zin nguyên bản từ A đến Z không có một lỗ nhỏ luôn Sơn zin gần như cả xe luôn Máy số zin chưa động chạm một con ốc nào luôn quý vị nhá Máy đại chất luôn, số cực mượt luôn Mới từ trong ra ngoài luôn quý vị nhá Nhập khẩu nguyên chiếc lại còn bản full option luôn Đấy, Với cái dòng xe van thì rất ít khi có những cái xe mà có nhiều cái trang bị như thế này Lâu lâu mới có một vài chiếc như này thôi Đấy, chúng ta thấy thân vỏ thì căng đét luôn Và bây giờ tôi quay một tổng thành bên ngoài để quý vị và các bạn theo dõi sau đó là xin phép cử hành tôi đi vào cái nội thất bên trong nha quý vị nhá và bây giờ là tổng thành phía bên ngoài của chiếc xe này thật kỹ để quý vị và các bạn theo dõi với giá bán là 175 triệu đồng giá trên đã bao gồm rút hồ sơ quý vị nhá nhưng chưa có phí vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa với giá bán 175 triệu đồng chỉ nhỉnh hơn một em SH mấy chục triệu thôi nhưng mà chúng ta đi xe này vừa tiết kiệm nhiên liệu nhá quý vị Vừa an toàn, vừa tiện nghi, che nắng, che mưa, chở con cái đi học quá tiện luôn Lại số tự động nữa Đấy, chị em phụ nữ Chúng ta mua chiếc xe này về đi chợ Chở con cái đi học hay đi làm hàng ngày đều cực kỳ phù hợp Đấy, Thay vì chúng ta đi xe máy rất mất an toàn luôn Và điều đặc biệt nữa lại à, không tiện nghi quý vị nhá Nắng mưa nhưng mà chiếc xe này che nắng che mưa thì tuyệt vời rồi mùa hè chúng ta ngồi trong chiếc xe này thì mát mẻ che nắng che mưa ngồi trong lại an toàn nữa phanh ABS quý vị nhá ấy thân vỏ thì căng đét luôn mới từ trong ra ngoài luôn cam kết luôn quý khách luôn tí nữa tôi quay vào từng phần chi tiết thì quý vị mới thấy được cái độ đẹp của chiếc xe này như thế nào à, chúng ta thấy là đây các cái đường gân chỉ chạy dọc theo xe kia còn sắc nét luôn không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này và như đã giới thiệu là chiếc xe này sơn zin còn đến gần như cả xe quý vị nhá sơn zin gần như cả xe nội ngoại thất cực mới luôn đặc biệt nữa là máy chưa động chạm một con ốc nào Đấy, máy số zin nguyên bản nội thất bên trong thì nhựa các cái đồ nội thất bên trong còn mới tinh luôn quý vị nhá sần sùi nhựa chứ còn nó không có độ mờ mòn mờ một chút nào đâu Đấy, một chiếc xe có thể nói là cực đẹp luôn chúng ta mua về đi làm hàng ngày hoặc là chị em phụ nữ chúng ta chở con cái đi học hay đi chợ đều rất là thuận tiện luôn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 Giá chỉ nhỉnh hơn một em ấy, SH 150 phân khối một chút thôi Xe nội thôi nhá, chúng tôi chưa so sánh xe ngoại đâu Mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe này lại còn thương hiệu à, nhập khẩu nha quý vị Lại số tự động nha quý vị Đặc biệt nữa nó tiết kiệm nhiên liệu chỉ 5 cho đến 6 lít xăng trên 100 km thôi quý vị nhá bốn máy Và nhiên liệu chỉ nằm trong khoảng từ 5 cho đến 6 lít xăng trên 100 km thôi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 chưa một vết gợn nào trên chiếc xe này luôn Đấy, và khớp khít không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu quý vị zin test từ A đến Z đèn pha vẫn là đèn pha zin theo xe từ đầu còn trong veo như mới tinh quý vị nhá Đấy, cái mặt ga lăng của nó đây chính giữa là cái biểu tượng của hãng ô tô nổi tiếng của Hàn Quốc xe nhập khẩu quý vị cái đèn pha phía trước bên lái đây quý vị cũng còn trong veo luôn không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ xước xác hay bị xuống màu cả bạc màu Đấy, cái ba đảo sốc thì còn rất là khớp khít luôn không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay đắp ba tiết nhiều đây kể cả cái đèn gầm phía dưới cũng còn rất là sáng luôn tôi quay cận cảnh chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi luôn quý vị không một vết gợn luôn quý vị nhá Đấy, chúng ta tìm thấy một vết gợn nào trên chiếc xe này tôi cho quý vị chiếc xe này luôn và chúng ta thấy cái mặt la răng của nó đây Đấy, rất là đẹp luôn lá răng to nhá vành là vành à, 15 inch nhá quý vị nhá Đấy. rất là to đẹp đây khoang lốp thì không phải nói rồi không phải nói gì đây này đến cái keo phủ à, của cái hộp bu lê đây này chúng ta thấy nó cũng còn zin đét luôn đây cái keo phủ của cái hộp bu lê đây chúng ta thấy như vậy đây cái mặt la răng phía sau đây quý vị đấy bốn quả lốp này thì còn tương đối đẹp đấy, với bốn quả lốp này chúng ta đi khoảng à, một năm rưỡi nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá đây quý vị lốp phía sau này như vậy còn khá dày với cái lốp này đây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 sáng trưng như mới luôn quý vị nhá vẫn là đèn zin theo xe từ đầu tất quý vị nhá tên tư nhân chính chủ gạt mưa sau Đấy, vẫn hoạt động bình thường quý vị nhá một chiếc xe bạt đủ mà cho nên là có gạt mưa sau cánh gió rồi là uh, phanh ABS vô lăng trẻ túi khí xi nhan được tích hợp trên gương bốn kính chỉnh điện gương điện đầy đủ hết đây cái đèn hậu phía sau bên phụ đây cũng còn trong veo luôn thân vỏ đây ta thấy không có một vết gợn quý vị nhá đây cái gót khoang lốp đây chúng ta thấy tôi đang chỉ tay đây không có dấu hiệu gì sự vọt mục vào đây cái cua lốp cũng còn zin đét luôn không một chút ma tít quý vị nhá đấy, quý vị không thể tìm thấy một chút ma tít nào trên chiếc xe này đâu đây là cái la răng của nó đây còn khá đẹp xi nhan được tích hợp trên gương đây báo rẽ cái lốp phía trước đây còn khá đẹp với cái lốp này chúng ta đi phải năm rưỡi hai năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp khoang lốp còn sáng trưng luôn quý vị nhá 9 vạn xịn đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này xe này chủ yếu người ta đi chợ à, mới cả đi đưa con đi học thôi cho nên là đi ít đấy, 9 vạn xịn đăng kiểm đến tháng 8 năm 2020 quý vị nhá đấy và giá chỉ nhỉnh hơn một em SH một chút thôi mấy chục triệu chúng ta mua xe này đi không phải nghĩ luôn cam kết bảo hành cho quý khách 10 năm luôn quý vị với sản phẩm này chúng tôi bảo hành cho quý vị luôn và bây giờ xin phép quý khách tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này Đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này chúng ta cũng càng thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào Đây Mới từ trong ra ngoài luôn quý vị nhá Đây Chúng ta thấy cái mặt tăm lô của nó mới tinh chưa Các cái phần nhựa màu kem Màu ghi đây Cũng mới tinh luôn Chìa khóa là chìa khóa theo xe nhá Chìa khóa thông minh Chìa khóa theo xe, khóa khiển theo xe từ đầu quý vị nhá Đấy chúng ta nhìn cái tắp lô ở đây Chúng ta nhìn trần của nó chúng ta biết luôn sáng trưng như mới tinh quý vị chỉ với 175 triệu đồng đây chúng ta nhìn vào cái cần số này đây chúng ta cũng biết luôn đây không có mờ mòn một chút nào quý vị nhé, kể cả cái tay phanh này cũng vậy chưa bị mòn mờ một chút nào số là số rích rắc quý vị nhá đấy rất là an toàn đây túi khí tích hợp vô lăng này như mới tinh này quý vị đấy nhựa của nó đây sần như mới một chiếc xe mới như thế nào chiếc xe này nó cũng gần được như vậy đây tắp đi cửa đây chúng ta thấy nó mới như thế này kể cả các phần tay cửa đây sáng trưng hết một lượt quý vị nhá Đấy. chưa một con ốc nào phải động chạm cờ lê mỏ lết đâu quý vị Đấy, và ngày nay chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị đó là chiếc đây các ốc này chưa một lần mở quý vị nhá keo chỉ thì không phải tính đến rồi sơn còn zin nữa thì keo chỉ làm sao mất được đây chúng ta thấy là các con ốc này còn sáng trưng đây chưa một lần mở đây đấy cực đẹp luôn quý vị đấy giá chỉ nhìn hơn một em sh thôi chúng ta mua SH thì là quá là sai lầm rồi quý vị nhá đây cái tắp đi cửa phía sau đây chúng ta thấy nhựa của nó đây Đấy, sần chưa như mới chưa Đấy, đây kể cả là cái phần nhựa phía dưới này đây keo chỉ đây quý vị đây đinh tán đây các con ốc chưa một lần mở tem của nhà sản xuất đây Đấy. đây lốp đây cua lốp đây. sáng trưng hết cả một lượt quý vị nhá trần cũng vậy sáng trưng như mới rồi là có rất nhiều các cái tính năng được trang bị trên chiếc xe này đây chúng ta nhìn cái góc quay từ phía bên lái đây vô lăng trẻ quý vị nhá sáng trưng luôn đây cái tắp đi cửa của nó đây à, tôi quay cận cảnh này ra thấy nhựa nhất của nó còn sần như mới tinh luôn tất cả mọi thứ các phím bấm xuống lên xuống kính đây cực mới luôn quý vị các cái đây hàng ghế thứ nhất đây Đấy. trần thì sáng trưng như mới rồi quý vị các cái chốt cửa đây Hàng này là hàng nhập khẩu nguyên chiếc đây Chốt cửa cũng còn sáng trưng luôn Các con ốc này chưa lần mở đâu quý vị Keo chỉ của cánh lái đây Đấy các con ốc này sáng trưng chưa một lần mở đâu Đây keo chỉ của cánh lái đây Kể cả phần phía dưới này đây Đấy, Chúng ta tìm được một chút ma tít là thôi Là tặng xe cho quý vị luôn Đây cánh cửa sau đây Cũng còn sáng trưng luôn Keo chỉ của cánh sau đây Sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy đây đến cái cốp sau đây Đấy đinh tán của nhà sản xuất Tất cả mọi cái còn sáng trưng hết quý vị Keo chỉ đây Dìn đét đen đẹp luôn quý vị đây. Các con ốc này chưa lần mở đâu quý vị nhá Chưa con ốc nào phải động chạm cờ lê mở lết đâu Đây Đấy Đinh tán đây Đây chúng ta nhìn cái cái khoang lốp này chúng ta cũng thấy đây đã được dán chống ồn nhá lốp sơ cua chưa một lần hạ nhá quý vị nhá lốp sơ cua là lốp theo xe từ đầu và chưa một lần chạm đất quý vị nhá đây tuần 2 tháng năm 2010 đây Đấy, lốp sơ cua là chưa một lần hạ chưa một lần chạm đất đã được dán chống ồn rồi quý vị nhá đây chúng ta nhìn thấy cái phần tôn của nó chưa vẫn còn sáng trưng như mới tinh chưa đấy giới thiệu thật kỹ cho quý khách thì chúng ta mới thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào quý vị nhá và bây giờ đấy cửa đóng vẫn còn phập phập luôn Đấy. đóng ra đóng vào ít cho nên là nó rất nó còn mút đóng ra đóng vào không có chưa có một tí dơ nào cả cho nên phập phập luôn Đấy, và bây giờ là cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ đây Đấy, chúng ta thấy cái tắp lô của nó đẹp chưa Đấy, tôi đang nổ máy rồi quý vị nhá Đấy, tắp lô đây Tắp đi cửa đây Sáng trưng luôn Đây, cửa lái đây Sáng trưng như mới luôn quý vị nhá đây ờ, Chạy 9 vạn xịn quý vị nhá Bao test tất cả các loại hãng trên toàn quốc luôn ờ, Đây vô lăng của nó đây Còn sần nguyên như mới tinh như thế này ờ. Đấy các cái khóe vô lăng này không bị mòn mờ một chút nào Đây đặc biệt chúng ta nhìn đây Đấy cái cần số này chưa mòn một tí nào luôn nhá số rích rác máy eco nhá quý vị nhá đây này máy eco đây này máy eco là máy tiết kiệm nhiên liệu đấy máy thế hệ mới tiết kiệm nhiên liệu chạy bốc đấy và bây giờ tôi mở cái quang máy cho quý vị và các bạn xem và liên lạc ngay cho tôi quý vị nhá đây đấy máy đại chất máy này chúng tôi ừ, chưa lau đâu lau là mới tinh luôn này chúng ta nhìn các con ốc này này đấy chúng ta thấy vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất chưa một lần mở quý vị nhá đặt điện thoại vào sát và chúng ta còn chưa nghe thấy tiếng máy nổ luôn quý vị nhá đây này các con ốc đây này chúng ta nhìn thấy chưa chưa một lần mở quý vị nhá này các con ốc này này chưa một lần mở này đấy đây các con ốc uh, mặt máy rồi ốc turbo này chưa một lần mở đâu quý vị đấy tất cả còn zin đét nguyên bản luôn hộp số đây quý vị đấy và rất là khô ráo nhá chỉ cần rửa cái là sạch tưng từng từng như mới tinh luôn cabo đây keo chỉ đây đấy sáng trưng đây tem của nhà sản xuất đây các lỗ bấm tròn xoe đây quý vị nhá chỉ đi chợ thôi đi lanh quanh đâm ra chất lắm đây các con ốc này chưa một lần mở đây quý vị đấy cụ dập sóc đây đèn đây sáng trưng đấy, máy đang nổ quý vị nhá đấy ốc chân máy đây chúng ta thấy đây đấy vẫn còn zin đét đèn đẹp luôn quý vị đây ốc chân máy đây sơn dấu ở nhà sản xuất còn chưa mất nữa. máy đại chất nha quý vị nhá máy là máy thế hệ mới máy eco bốn máy rồi quý vị nhá bốn máy rồi quý vị nhá đấy máy eco turbo máy đang nổ máy nổ cực êm luôn không nghe tiếng máy nổ đâu đấy và vừa rồi tôi đã giới thiệu cho quý khách cái sản phẩm đó chính là chiếc xe Kia Morning Van sản xuất cuối năm 2010, đăng ký lần đầu năm 2011, bản nhập khẩu nguyên chiếc, bản full option. Như đã giới thiệu thì cái bản full option này nó có rất nhiều trang bị như là túi khí này, phanh ABS này, gạt mưa sau, bốn kính chỉnh điện, gương điện, xi nhan gương, la răng đúc. Đấy, rồi là rất nhiều các tính năng khác nữa, máy eco, số dích rắc quý vị nhá.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 đấy, đi viện là còn tốn tiền hơn đấy đấy đây nội thất đây mới tinh chưa cực đẹp luôn trần của nó đây sáng trưng như mới tinh tất cả mọi thứ như mới tinh táp đi cửa đây sáng trưng nha quý vị nhá đấy, cửa đóng này đấy nút phụt phụt luôn cực đẹp luôn quý vị đây cái táp đi cửa phía sau đây cũng vậy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá mới tinh tất cả mọi thứ mới tinh